nay chương trình à, món ngon thì à, mình sẽ chế biến à, món cá từ thỏ thỏ con chân trâu thỏ con bé quê thì tươi thỏ, thỏ bé thì hay được ăn món cá kho lá nghệ cá rất chi là nhớ siêu thị và món si ngon mua được à... chương trình hôm nay chương trình hôm nay thì có kiếm tôi kiếm được cái lá nghệ ba lạng chép giòn sông đà chấm giòn trong đà nhá nghe rau thì là này nghệ tươi nghệ cho có màu vàng nó ngon thế thì à, bây giờ cá chép giòn nói chung là cá là cá dịu được nhưng mà chép giòn sẽ ngon hơn để xào nó không bị nát thì à, chép đây với còn xương thì mình phải tiến hành rút rút xương rút xương thì à, dùng cái nhíp này nhíp chuyên ờ, nhổ lông ngan lông vịt ngan lông vịt lông gà đấy nhổ lông măng ấy. mà nó còn chìm vào dưới da mình không túm được ấy thì dùng cái nhíp này rút nhỏ rồi rút xương rút xương này xương này mà không rút ra lúc ăn hóc rất nguy hiểm trẻ con ăn dùng dao phải đưa đi lại làm cái gì đưa đi lại một chút cho mọi người dễ xem Được. Vâng. dao nhận mọi người là dao này mang bên Nhật về 800 nghìn Một con dao Nhật này Rất chi đắt đỏ Nhật đắt cắt cổ Tiến hành lọc xương thì Xương đầu này rất khó rút Mình phải à, lựa tách nó ra này. Đấy tách từng cái một ra xương ra thì xong dùng nhíp thì mới rút được nó rút cắt được nếu mà khó thì mình làm cuối được cũng được dùng tay sờ ấy sờ thấy cái xương nó nổi lên thì dùng mũi dao chọc cái số mà gẩy ngược lên hơi bị chặt rút ra một tí cá chép giòn lâu quá không ăn chép giòn mình rất thích nấu ăn mỗi tội không có thời gian đấy bây giờ tiến hành thái lát thái lát cá ra lát thái mỏng ra thái mỏng cho nhanh chín ví dụ loại cá khác bình thường thái dày một chút nên cá chấm giòn này nó không khi xào nó không bị nát thì thái mỏng nha vừa ăn nó dễ ngấm gia vị xào nhanh chín rất ngon rất chỉ là muốn ăn là nhanh để ăn <clears throat> lâu quá rồi đến à, ba bốn tháng nay nửa năm nay gì đấy chưa ăn chép giòn chép nay cho vào lẩu quên con này mà sầu đây khẩu bàn ăn ờ, ra đình ít người ờ, năm người nhưng mà có bốn người ờ, hai vợ chồng này hai đứa con một đứa bé chưa ăn được một sót một xương sắp một chút ok cho cá vào chảo cho cá vào chảo một chút uh, hạt nêm nhớ cho một chút thôi cho nhiều sỏi mặn chút mắm cá cho có mùi thơm và tiến hành thái ờ, nhỏ thái nhỏ lá nghệ tươi là nông vào bếp có nhiều bạn đồng nghiệp các anh các em mình là chị anh chị nhầm cho nhầm nhầm nhọt sang trùng tròn à, rau thì là thái nhỏ rất ngon mà thông tin cứ thổi nhất là các em à, mới lớn việc bếp núc à, nấu nướng à, chưa chưa dành chưa dành lắm thì nên xem và tập dần mà cá thì cho một chút dầu đều nghệ tươi nghệ tươi cá này thường đi một chút nghệ kho cho nghệ hay là ăn uh, lẩu hay xào cho chút nghệ mi tanh ngon 梦。 hai ba cái cối mình gia đình thế đâu để phải băng mọi người chú ý là những cái loại tinh dầu như hành tỏi này gừng nghệ này càng nhỏ càng tốt tinh dầu càng ra thì khi mình nấu nướng xương thì cho vào xào tí hoan thì bỏ Đây, chúng ta tiến hành xào đây là góc ờ, dụng cụ dạng bếp của tôi tiến hành xào sang bên này quay mọi người nhìn dễ <clears throat> Đây là bếp ga của Nhật các bạn Đây là bếp ga của Nhật hôm nào tôi sẽ review một buổi là nướng nướng à, thịt lợn hay hay nướng đùi gà hay cánh gà ấy cầm gia vị ông cho vào khay này nướng như à, ban nhật rất tiện đây gia đình nhìn mà ít người đi à, nướng vào nhau buổi than thì rất mất thời gian rất lích kích thì cho vào đây mà nướng đùi gà hay là thịt vào đây thịt vào đây thì rất là tiện như ba đùi gà và năm bảy cánh gà đấy hoặc chân gà tẩm ướp gia vị cho vào nướng rất ngon ngon cơ mà lành mọi người nhớ xào cá chấm giòn này thì không sợ nát cái cá này càng chín thì càng rắn lại ăn rất là giòn bắt đầu màu vàng của nghệ bắt đầu nghệ nó phai ra màu cá vàng thì ngon À, nếu sao là sao cho nó chín tránh trường hợp sống ăn nó mất vệ sinh nhanh để xem bóng đá sắp giờ nay Việt Nam gặp Ả à, Rập Đấy, toàn cảnh sắp <coughs> chín rồi à? ngon món này rất đơn giản chép giòn thì dù à, gần siêu thị thì tiện nhưng mà mua ít này thì phải chung nhau rất khó mua không bình thường cứ tàu kho mới à, cá thường cá chép thường hay chấm hay cá gì cũng được nhưng mà lá nghệ cho vào kho thì cá kho thì không bị nát mà xào với xào như cá chấm giòn thì chép giòn này thì nó bị nát cá cá chín thì có rau thì là nó lại tươi vào đảo đều cái à, lá nghệ tươi này ăn rất là lành bụng nghệ còn ờ, chưa bệnh dạ dày ăn rất lành mà ăn vị rất chát rất thơm thường ờ, đổ canh ờ, hay cho thêm nghệ cá cá tanh hay thường nấu với nghệ cá nước ngọt chín rồi à? chín rồi Bây giờ công đoạn cuối cùng là